Xin chào toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì uh, những video trước là tôi đã chia sẻ cho anh em về những cái dòng máy nghe tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm hồ tài xỉu thì uh, cũng nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi của anh em và những cái vấn đề anh em thắc mắc thì đối với những cái dòng máy nghe tài xỉu hay còn gọi máy phân âm hồ tài xỉu này nó có thể nghe được tất cả các loại hồ hay không thì anh em có thể chú ý theo dõi qua những cái video này tôi sẽ chia sẻ và giải đáp tất cả những cái vấn đề mà anh em thắc mắc thì anh em có thể nhìn thấy được là dưới đây là tôi đã để sẵn cho anh em về ba cái bộ hột thứ nhất là hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường và thứ hai là những cái bộ hột cắt âm cắt tiếng hay là bo tròn và thứ ba là những cái bộ hột công chuyện thì à, bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em về những cái bộ hột công chuyện thì anh em thấy được là lâm châm hoàn toàn hít này còn đây là những cái bộ hột cắt âm cắt tiếng bo tròn thì lâm châm hoàn toàn không hít còn những cái bộ hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này thì anh em thấy được là lâm châm hoàn toàn không hít ở đây thì là lắp đĩa hoàn toàn bình thường mà anh em nào muốn test về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này hoặc là anh em có thể tham khảo thì anh em có thể mang trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên để anh em test về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em về những cái bộ hộp tài xỉu chợ này. thì à, anh em thấy được là đây là những cái dòng máy nghèo tài xỉu thì à, nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy nghe này là anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi ấy anh em đeo tôi một cái máy nghe này và anh em đứng khoảng cách là 3 mét đổ lại thì trên nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy này là sau khi nhà cái nó nắp xong những tiếng hồ tài xỉu này thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là chuyển sang chế độ là báo rung cho anh em thì nguyên lý của nó báo một rung thì nó về xỉu mà máy báo hai rung nó sẽ về tài thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về những cái bộ tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này bây giờ tôi sẽ test anh em tiếng đầu tiên này ở đây ai nắp được không quan trọng là người nắp máy báo một chung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này mở anh em xem này ba ba và sáu mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này mở anh em xem này 5 năm và 6 17 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này mẹ tiếp tục báo tôi là hai rung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này 5 năm và 3 13 lút điểm tài tiếng ờ, tiếp theo anh em này máy báo hai rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này 44 và 5 13 lút điểm tài chắc anh em tiếng cuối về những cái bộ hột tài chủ trợ hoàn toàn bình thường này máy báo hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này ba bốn và sáu 13 nút điểm tài thì à, đấy là những cái bộ hột tài chủ trợ hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ test cho anh em về những cái bộ hột cắt âm cắt tiếng hay bo tròn này thì sau khi nhà cái người, người ta có thể thay đổi quân hột hoặc là chén đĩa thì anh em chỉ cần sao tắt cái máy này đi và anh em bật lại thì à, sau khi anh em bật lại thì nó sẽ tự động reset lại cái máy này để làm sao nó đạt cho anh em về cái độ chuẩn xác bây giờ tôi sẽ test cho anh em về những cái bộ hột cắt âm cắt tiếng bo tròn này tiếng đầu tiên cho anh em này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi tiếp tục lại về tài này 5 năm và 2 12 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tài tôi này một bốn và sáu mười một nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo một tung thì anh em sẽ đánh tôi về đường xỉu này một ba và 6 10 nút điểm xỉu tiếp anh em một hai tiếng cuối về những cái bộ hột cắt âm cắt tiếng này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài rồi mở anh em xem này 17 à, nút điểm tài chắc anh em tiếng cuối này tiếp tục báo tôi là hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài rồi như thế này là bị sai này thì những cái dòng máy này thì nó chỉ đạt được cho anh em là từ 70 đến 90 phần trăm trong khoảng ấy thôi thì à, tôi sẽ test cho anh em là những cái bộ hột công chuyện này thì à, sau khi anh em thay đổi cái quân hột hoặc chén đĩa thì anh em chỉ cần sao tắt máy đi và anh em lại tiếp tục anh em bật cái máy lên thì nó sẽ reset và sẽ báo cho anh em về cái độ chuẩn xác nó cao hơn tốt hơn Ờ, các anh em tiếng đầu tiên này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về đường tài này bốn sáu sáu mười sáu nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về đường xỉu này mở anh em xem này hai hai và sáu mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này tiếp tục báo tôi là một dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về đường xỉu này một ba ba bảy nút điểm xỉu chắc anh em một hai đến cuối này máy lại tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về xỉu này Đấy, như thế này là bị sai này tiếng tiếp theo anh em này máy báo một dung thì anh em này tiếp tục anh em đánh tôi xỉu này hai hai bão bàng hai này chắc anh nhầm tiếng cuối này máy báo một rung thì anh em đánh tất tay tôi tiếng xỉu này anh em nghĩ này một một và sáu thì anh em thấy được là những cái dòng máy nghe này thì nó có thể nghe tất cả các loại hột từ hột công chuyện hoặc là những cái hột cắt âm cắt tiếng hay bo tròn thì anh em có thể xem qua những cái video của tôi mà không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây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 để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp